đầu tư trong cái trận này để anh em có thể kiếm lợi nhuận trong trận này chứ không thì anh em sẽ xa thua tha trong cái trận này rất là nhiều thì um, trận này cũng rất là nhiều anh em đang mong chờ để có những cái mã kèo để đánh trong cái trận này đó là trận của thằng Manchester City và Arsenal trong lượt về của cúp ờ, trong lượt về của giải đấu ngoại hạng Anh nha anh em đó diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 27 tháng 4 ở vòng 33 ngoại hạng Anh thì trận này à, lượt đi là trên sân nhà của Arsenal rồi đây là lượt về trên sân nhà của thằng Man City thì anh em thấy trên màn hình đó, là cái đội hình ra sân của hai đội thì bên phía Arsenal chơi với sơ đồ ý thằng à, Man City đội chủ nhà nha anh em chơi với sơ đồ là 3241 đây anh em thấy chơi với sơ đồ 3241 thằng công cao nhất là Eden Haaland và phía dưới cánh trái thì có Jack Velis nè bên kia cánh phải thì có Bernardo Silva đó phía dưới của Erling Haaland thì có Kevin De Bruyne nè, Gundogan nè, Rodri nè. Đó. Thì anh em thấy trận này thằng Man City tung ra với cái đội hình cực mạnh để có thể đấu thằng Arsenal trong cái trận này. Thì anh em cũng biết rồi, thằng Arsenal đang đứng vị trí top 1 trên bảng xếp hạng nhưng mà cái chức vô địch đó chưa chắc là đã là của Arsenal bởi vậy trận này mình mới kêu bằng cái trận chung kết của cúp ngoại hạng của giải đấu ngoại hạng Anh 2022 2023 nha. Thì anh em mình thấy bên phía Arsenal chơi với sơ đồ 433 nè, hàng công cao nhất là Martinelli nè. Jaben Jesus nè, Boyosaka này thì anh em thấy hàng công cũng vẫn là ba cái vị trí trụ cột chính của thằng Arsenal thôi. Đó, thì mình sẽ tiến vào cái phần đội ờ, vị trí trên bảng xếp hạng nha anh em thì anh em thấy thằng Arsenal đang đứng vị trí trên đầu bảng xếp hạng có 75 điểm sau 32 vòng đấu nhưng quan trọng là anh em xem thằng Man City đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 70 điểm sau 30 vòng đấu thì hiện tại Arsenal đang hơn thằng Man City hai trận đấu nhưng mà chỉ hơn được có 5 điểm thì nếu mà trận này thằng Arsenal để thua thằng Man City với cách biệt từ một bàn thì Arsenal sẽ chính thức mất chức vô địch trong những trận tới luôn nha anh em thì anh em thấy thằng Man City nó còn cách thằng Arsenal tới hai trận nhưng mà thằng Man City đang có à, 70 điểm thì chỉ kém có 5 điểm thôi nhưng mà kém tới hai trận thì anh em thấy nếu mà trận này thêm thằng à, Arsenal để thua trong trận này nữa thì à, vẫn cách hai trận nhưng mà Man City 73 điểm chỉ cách còn hai điểm nữa đó thì anh em thấy quan trọng trong cái trận này nếu mà Arsenal để thua nữa thì Arsenal chính thức là mất cái chức vô địch của của ngoài hàng Anh luôn không còn có cơ hội để lấy cúp vô địch nữa nha anh em thì còn trong mà cái thành tích gần như có hai đội ở bên phía đội chủ nhà trước nha anh em thì um, đội chủ nhà thì anh em thấy trong cái trận cúp FA trận vừa rồi đội chủ nhà thằng Man City á, vừa gặp thằng Sheffield ở dưới hạng nhất Anh thì Man City có ăn với tỷ số là 3-0 nè đó anh em thấy Man City ăn với tỷ số là 3-0 còn tính theo thành tích mà trên mọi đấu trường luôn thì anh em thấy Man City trong cái chuỗi 10 trận gần nhất thì Man City chưa có một trận thua thắng toàn 10 trận đó anh em thấy cái phong độ của thằng Man City đang có một cái phong độ rất ngất ngưỡng trong những trận gần đây nhất còn bên phía Arsenal thì Arsenal vừa rồi à, trong 10 trận gần nhất thì Arsenal đang có một cái chuỗi thất vọng trong 3 trận gần nhất Arsenal để toàn hòa với Liverpool để hòa West Ham cũng vẫn để hòa trong khi đó thằng sâu sau tên là cái thằng cuối bảng xếp hạng nhưng mà Arsenal vẫn để hòa trong cái trận vừa rồi thì anh em thấy ba cái trận vừa rồi là Arsenal làm ờ, người hâm mộ thất vọng biết bao nhiêu mà nói nha anh em rất xa bờ luôn trong khi vừa rồi Arsenal chấp tới 2,25 nhưng mà Arsenal để hòa ba điều là những anh em nằm Arsenal trong trận rồi xa bờ này anh em thấy tuy đầu mùa giải Arsenal có một cái giống như phong độ ngất ngưỡng anh em nằm kèo Arsenal toàn thắng nhưng mà về cuối mùa thì Arsenal giống như nó bán độ toàn nằm Arsenal toàn thua chấp với cái mã kèo cực kỳ cao nhưng mà đưa ra Arsenal đã toàn quà không anh em thấy ba trận gần đây thôi anh em nằm Arsenal là anh em bị xa bờ hết một mớ rồi đó còn thành tích săn chơi trên sân nhà của Man City anh em nên chú ý cái về cái trận phần tích chơi trên sân nhà của Man City nè trong 6 trận gần nhất Man City chưa để thua một trận nào trên sân nhà của mình đó anh em thấy chưa nếu mà tính trên đấu trường ngoại hạng Anh thôi thì Man City thắng Leicester City trên sân nhà nè thắng Liverpool trên sân nhà với tỷ số là 4-1 tính trên mọi đấu trường luôn gặp còn nhiều ông lớn ở ngoài chỗ khác nữa thì Man City toàn thắng toàn thắng mà quan trọng anh em nên nhìn nè trận thắng gần nhất trước Sheffield 3-0 trước đó thắng Leicester 3-1 Trước đó nữa thắng ba Bayer 3-0. Trước đó nữa thắng Liver 4-1. Thắng Bully 6-0. Thắng Leipzig 7-0. Thì anh em thấy thằng Man City chơi trên sân nhà có cái trận nào mà nó ăn dưới ba bàn thắng không? đó quan trọng là anh em đánh giá anh em phải soi cho kỹ vào cái lúc mà thành tích nó chơi trên sân nhà như thế nào nè đó. quan trọng là nó không bao giờ nó phụ lòng và cổ động viên hoặc là người hâm mộ của thằng Man City thì lúc nào nó chơi trên sân nhà nó cũng ăn ít nhất là ba bàn để cổ động viên có sức để hô hô hào nha anh em đó anh em thấy chưa ít nhất là ba bàn không không có trận nào mà dưới ba bàn hết đó. còn trong lịch sử đối đầu thì anh em quan trọng cái này cái quan trọng hơn cái kia nữa trong lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất anh em thấy đây, đó anh em xem trên màn hình 4 trận gần nhất giữa thằng Man City và Arsenal gặp nhau. Trận lượt đi của lượt đi của dòng mùa giải 2022-2023 giải ngoại hạng Anh thì trên sân nhà của Arsenal thằng Man City đập nhẹ với cái tỷ số là 3-1 nè đó anh em thấy chưa 3-1 cho Man City trước đó đã cúp FA Man City trên sân nhà lụm thằng Arsenal với tỷ số là 1-0 nè nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi nha anh em trước đó nữa Man City thắng với cái tỷ số là 2-1 mùa giải 2021-2022 lượt về còn mùa giải vẫn lượt đi mùa giải 2021-22 thì Man City có thắng 5-0 thì trong 4 trận gần nhất Man City toàn thắng thằng Arsenal chưa thắng được trận nào nếu mà tính theo trước đó nữa trước đó nữa thì Man City vẫn thắng Man City vẫn thắng đó trong lịch sử từ xưa tới giờ chỉ có cái cúp FA mùa giải 2020 2021 á, thì Arsenal có thắng thằng Man City trong một cái trận đấu là cúp FA thôi chỉ có thắng đúng một trận đó thôi anh em thấy trong 10 trận gần nhất tính theo từ xưa tới nay luôn thì thằng uh, trong khoảng từng tầm hai mươi mấy trận thì thằng Arsenal chỉ thắng được thằng Man City đúng hai trận trong cúp FA nhưng mà anh em quan trọng là anh em biết cúp FA năm đó thằng Arsenal nó đang vô địch nó đang bận cái chức vô địch C1 nè vô địch ngoại hạng Anh là nó không có thể nào mà lo thêm cái cái mã kèo cúp FA nữa bởi vậy nó nên cho thằng Arsenal thắng đó quan trọng anh em phải nhớ là cái vấn đề nó còn đang bận rộn rất là nhiều cái vấn đề là việc nó còn cúp nhiều nữa anh em bởi vậy mình mấy ờ, nhận định cho anh em xem để anh em biết rõ về hơn trong cái trận đấu này thì mình sẽ tiến vào cái trận mà thằng Man City trên lượt đi á nó ăn 3-1 trên sân nhà của Arsenal luôn ai anh em thấy trong cái trận đó thằng Arsenal nó đưa ra tại nhà cái đưa ra với cái mã kèo là thằng Man City chấp với một 0,25 thôi nhưng mà Man City ăn với mã kèo là 3-1 thì anh em thấy nhà cái đang đánh vào tâm lý anh em trong cái trận này nhà cái đưa ra với mã kèo cực kỳ cao đó nhưng mà lượt đi mã kèo cực kỳ thấp đó anh em thấy chưa đây thì à, trong trận đó hiệp 1 là một điều hiệp 2 thì Man City kiếm về cho mình hai bàn thắng nữa và nâng tỷ số lên 3-1 thì nên em thấy hai thằng này gặp nhau trung bình của nó cũng tầm 6 thẻ vàng nhưng tùy theo mỗi trận nó có mỗi thẻ khác nhau. Thì anh em thấy đội ghi bàn đầu tiên là cái đội Man City. Kevin De Bruyne ghi bàn vào phút thứ 24. Sau đó Buyo Saka gỡ lên cái bàn một đều trong hiệp 1. Qua hiệp 2 thì hai bàn thắng vào phút thứ 72 và phút 82 vẫn là Jack Felix nè, Erling Haaland nè anh em thấy. Vẫn là một trong những cái trụ cột đáng gồm nhất của thằng Man City. Thì mình dự đoán trong trận này sẽ có 1 đến 2 bàn thắng dành cho edin Haaland trong cái trận được về này. Thì anh em thấy trong cái trận đó tại sao hai thằng gặp nhau trong một cái trận đấu rất là nhiều bàn thắng như vậy nhưng mà chỉ có ba quả gốc Đó, quan trọng là cái vấn đề cái vấn đề nó đang nằm ở cái khúc mắt đây anh em thấy hai thằng thằng Man City là cái thằng đôi công cánh mạnh nhất nhưng mà tại sao trong cái trận đó thì chỉ có ba góc quan trọng là anh em phải xem cái đội hình trong cái trận đó Jack Velis nè Diaz Mahrez, Kevin De Bruyne, Gundogan vẫn dưới cái đội hình 4-1 4-1 là cái đội hình giống như mà tập trung về đánh một tiếng giữa giống như thế này thôi. Thì anh em quan trọng là anh em thấy cái đội hình mà người ta ra sân người ta đá như thế nào. Đây, anh em thấy cái đội hình 4-1 4-1 là nó sẽ đánh như vậy nó đánh theo cái mũi tên nha anh em đó anh em thấy đánh theo kiểu mũi tên như vậy thì nó ra rất là ít góc thì bởi vậy mình đâu có phiên anh em đánh tài góc trong cái trận đó nhưng mà cái trận này đội hình nó ra sân như thế nào đây trong cái trận lượt về trên sân nhà của Man City thì Man City nó đưa ra cái với cái đội hình như nào 4231 đây anh em thấy cái đội hình hiện tại là đang đá với cái sơ đồ là 4231 nè à, bên kia là 433 thì anh em thấy 4231 nè cánh xuống đây đó bên đây Bernardo Silva là cái chiên đá cánh đó anh em thấy đội hình 4231 nó đá như thế nào đây anh em thấy cái tuyến đường của nó, nó đang đi rất là rõ cho anh em để anh em có thể đầu tư luôn đây bên đây thì nó chèn đi đâu anh em nó chèn đi đâu nè quan trọng là anh em phải đây nó sẽ chèn đi qua đây đó anh em thấy mình đi sẵn một cái sơ đồ cho anh em để anh em biết luôn này đó thì anh em trong anh em nhìn cái sơ đồ như vậy anh em có thể đánh được cái mã kèo tại góc trong trận này không đó anh em thấy hai cái tiếng trung lộ nó đánh xuống đây nó sẽ truyền qua hai cái tiếng cánh là Jack Bailey và Bernardo Silva ở hai bên cánh thì có thể trong trận này rất là nhiều góc thì anh em nên đầu tư đó anh em thấy nếu mà cái đội hình mạnh như Man City mà đi đá cánh thì anh em thấy nghĩ như thế nào về những mã tài góc đó thì mình ra một cái sơ đồ cho anh em xem thì anh em thấy một cái sơ đồ nó cái tiếng trung lộ là nó xuống như thế này đây anh em thấy nó xuống như thế này Erling Haaland là một cái mũi nhọn ở đây nhưng mà Erling Haaland sẽ đưa bóng qua cho Jack Philip bên phía cánh trái hoặc là đưa bóng qua bên cánh phải cho thằng Bernardo Silva đó anh em quan trọng là anh em thấy hai cái cánh này anh em có thể đầu tư mạnh tay vào mã kèo góc rồi đó thôi còn những cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em đó thì anh em thấy trong trận lượt đi trên sân nhà của Arsenal thì thằng Man City nó chỉ chấp có mã kèo là 0,25 thôi. Nhưng tại sao lượt về lượt về thì nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là thằng Man City chấp tới 1 và tài xỉu là 3. Đó. Ờ, thì anh em nên đầu tư là anh em đầu tư Man City được nhưng mà đầu tư như sao thì nó sẽ hiệu quả cho tất cả anh em. Anh em phải đầu tư bằng cái đầu chứ không phải anh em đầu tư bằng cái túi tiền của anh em. Quan trọng là anh em vẫn đánh Man City nhưng mà anh em đánh làm sao để anh em có thể ăn kèo húp kèo gấp đôi hoặc là anh em ăn full hai ba mã kèo chứ không phải là anh em vào cái mã kèo từ đầu vào mã kèo một mình cho anh em nằm Man City nhưng mà nằm sao đúng cách để anh em được húp kèo nó hiệu quả và cái tỷ lệ anh em thua nó sẽ tuột về thấp 5 đến 10 phần trăm còn tỷ lệ anh em win là à, 80 đến 90 phần trăm thì cái đó mới gọi là cái mã kèo thơm mà mình cho anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em để anh em có thể có nhiều cái mã kèo thì anh em thấy trên màn hình mình có chốt cho anh em là năm cái mã kèo để anh em đầu tư trong cái trận lớn như thế này trận này là giống như trận chung kết rồi anh em thì mình đầu tư lớn cho anh em để anh em có thể có những mã kèo anh em đầu tư nè anh em có thể nằm thằng man nhưng mà không nằm mã kèo 1 thì nó ra sân trong vòng 10 đến 15 phút chưa có bàn thắng vào mã kèo 0,75 hoặc là 0.5 thì cái tỷ lệ thằng Man City nó ăn 1-0 thì anh em vẫn húp đủ kèo còn anh em vào một thì anh em chỉ đường quà đến đường thu anh em không có đường ăn anh em vào thêm một cái mã tài 2.5 thì hiện tại tài nó đang ba nhưng mà đá nếu mà hai ba chục phút chưa có bằng thắng á, thì anh em vào còn nếu mà nó đã nổ bằng thắng rồi á, thì không không bỏ gì để vào đã mình đã có vào cái mã kèo trên nếu mà ghi trong vòng hai ba chục phút đầu chỉ có thằng Man City nó ghi thôi trong 8 đến 6 trận gần nhất á, thì thằng Man City là thằng gọi đội ghi bóng đầu tiên ghi bóng trước thì anh em nên đầu tư thằng Man City trước nhưng mà mã kèo nó tụt xuống còn 0.75 hoặc 0.5 thì anh em vào tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn còn hiệp 1 thì anh em chờ có mã kèo tài xỉu một trái anh em vào. Thì trong hiệp 1 mình dự đoán sẽ có một bàn thắng đến hai bàn thắng dành cho Man City hoặc là có thể một điều trong hiệp 1 luôn cũng không chừng. Đó, thì anh em đầu tư mã tài đây. Tài 2.5 nằm Man City nằm tại hiệp 1. Còn góc anh em giống như mình thấy mình mới phân tích một cái sơ đồ chiến thực đá góc cho anh em rồi đó thì anh em có thể đầu tư vào mã tài gốc 9.5 mạnh tay cho mình đây đó mã tài gốc 9.5 nha thêm tài gốc hiệp 1 là 4.5 đây chủ yếu là hai cái mã kèo này là hai cái mã kèo mà anh em nên đánh nên đánh mạnh để anh em tràn qua ba mã kèo này lợi quan trọng mình cũng nói với anh em rồi sắp tới cuối mùa giải nhiều khi là cái trận này mình biết mình cho anh em nằm Man City luôn đó cái tỷ lệ anh em thua vẫn có rất là cao tỷ lệ anh em thua vẫn có từ 60 đến 70 phần trăm là cái tỷ lệ thua cái kèo luôn đó nhưng mà mình biết nhưng mà mình vẫn cho anh em lợi nằm lợi bốn cái mã kèo này để anh em tràn qua cái mã kèo thằng Man City đó quan trọng tại sao như vậy mình cho là mình biết anh em nhiều khi cái tỷ lệ tạch kèo này cao luôn đó nhưng mà mình <laughs> đó thì anh em thấy mình cho trận AS Roma, Roma hồi qua cho anh em đó tỷ lệ anh em mình biết anh em thua kèo AS Roma nhưng mà hai cái mã kèo gốc để anh em tràn lại cái này là giống như mình cho kèo để cho anh em có một cái bài học để anh em biết cái mã kèo nào mà anh em nên đầu tư đó là hai cái mã kèo gốc nè anh em nên đầu tư chính trong cái trận này còn cái mà Man City thì anh em chủ yếu anh em vào nhẹ tay để anh em xem cái trận đấu cho nó có hấp dẫn hơn thôi tài tài thì anh em vào hai mã này thêm nhẹ tay cái nữa chủ yếu hai mã kèo góc này mạnh đó giống như cái trận đấu mà mình nhận định cho anh em á ti Man City nhiều khi trận này nhà cái nó đưa ra với cái mã kèo tuồn tích hai thằng nó sẽ một điều hoặc hai điều kéo nhau có mỗi thằng một điểm lên cho cái trận đấu về cuối mùa giải nó sẽ thêm hấp dẫn đó thì nhưng mà thì cái đó là chỉ là tình huống huy hữu thôi còn cái tình huống thực chất á, thì có thể là Man City nó sẽ quyết định lấy ngôi vô địch luôn thì sao anh em bởi vậy à, mình mới đưa ra cho anh em năm mã kèo để anh em chia đều ra anh em đầu tư đó, cái tỷ lệ anh em thắng và quà kèo nó sẽ cao hơn anh em không có đường lỗ anh em cứ quýnh theo mình thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn nữa đó thì đó thì là những cái mã kèo mà mình nhận định cho anh em trong cái trận đấu này còn um, anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì mình khuyên anh em rất là nhiều video rồi không phải riêng một cái video này để anh em có thể đầu tư một cái mã kèo hiệu quả thì anh em